Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, tiếng bóng đá cũng như là cái kênh uh, tiếng số kèo này nha. Thì uh, cái kênh tiếng bóng đá là cái kênh uh, tiếng mới lập uh, mới đây không được bao lâu hết nên chưa có được đề xuất từ cái YouTube anh em nên anh em tìm kiếm cái tên tiếng bóng đá sẽ chưa có ra đâu. Đấy, nên nếu mà như mạnh em mà yêu quý tiếng cũng như yêu quý kênh tiếng soi kèo vì những cái video mà tiếng nó phân tích nhận định cho anh em thì anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh cái kênh kiến tiếng soi kèo này để cho cái kênh này mau đạt được cái mốc là một ca sub để cho tiếng có nhiều thêm cái động lực để để gửi đến anh em những cái video nhận định ờ, phân tích một cách mà nó chuẩn hơn cũng như là nhiều cái video hơn để cho anh em ờ, tham khảo về các mã kèo đấy ok thì quay lại với cái kênh tiếng bóng đá do cái kênh này mới lập nên chưa có đề xuất được nhiều từ cái kênh youtube nên uh, tìm trên tìm kiếm còn chưa có ra đấy anh em đấy nhưng mà hai vào đó thì có cái kênh miền là tiếng bóng đá 68 này đấy anh em chỉ cần gõ trên cái thanh uh, công cụ tìm kiếm của YouTube là tiếng bóng đá 68 là sẽ ra cái kênh tiếng bóng đá mà tiếng mới lập mới có chính sub thôi đấy thì cái kênh này hiện tại cũng uh, à, Tiến sẽ tập trung lên nhiều cái video nhận định về các trận đấu hơn để cho anh em tham khảo cái mắc kèo nhá nói thì anh em nhớ ấn đăng ký nút theo dõi kênh tiếng bóng đá luôn cho giúp cho Tiến nha Ok anh em thì thì à, cái cách thứ hai để tìm được cái kênh tiếng bóng đá này ngoài cái cách mà gõ tên miền tiếng bóng đá 68 ra anh em còn có thể vào cái kênh tiếng soi kèo này để anh em à, bấm vào cái chữ nè anh em chỉ cần tìm kiếm cái chữ kênh tìm kiếm cái chữ kênh phía dưới cái phần này là sẽ thấy đề xuất ngay cái kênh tiếng bóng đá đây là cái cách mà nhanh nhất nha anh em đấy anh em chỉ cần ấn vào và nhớ ấn đăng ký theo dõi hai cái kênh của tiếng là được để cho tiếng có thêm nhiều cái động lực để để để lên video nữa cho anh em xem nhé ok thì à, quay lại với cái video ngày hôm nay ấy à, thì tiếng sẽ nhận định và phân tích cho anh em cái trận đấu giữa uh, Watford với uh, Birmingham tại cái giải Championship cũng như là cái giải uh, hạng nhất Anh đó anh em. Đấy thì hiện tại giải đấu này vào lúc 2 giờ 45 rạng sáng ngày 15 tháng 3 này sẽ có đến 6 trận đấu được diễn ra và ngày hôm nay Tiến sẽ lựa chọn nhận định cho anh em cái giải đấu này từ 2 đến 3 trận. Đầu tiên là Tiến sẽ lựa chọn nhận định trước cho anh em cái trận giữa Watford với, uh, với Birmingham. Thì tất cả những trận đấu mà Tiến uh, nhận định trên cái uh, giải đấu championship này tiến sẽ uh, uh, đẩy lên cái kênh tiếng bóng đá này nha anh em đấy ok thì uh, tiến sẽ nhận định trước cho anh em cái trận đấu giữa watford với birmingham đây thì uh, trước khi đến về phân tích cũng như nhận định cái trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đi qua về cái mã kèo của cái cuộc uh, đối đầu này để anh em tham khảo nha ok thì uh, nhà cái đã đưa ra đây nhà cái hiện tại đã đưa ra cái mã kèo là đội chủ nhà watford chấp đội khách uh, birmingham với cái mức chấp lần lượt là 0.5 cả chặn này rồi 0.75 cùng với đó là cái mức một hòa đấy bên cạnh đó mức uh, tài xỉu cả chặn là hai hòa 2.25 cùng với đó là 2.5 cả chặn đấy rồi hiệp 1 nè hiệp 1 thì uh, Watford chấp đồng nửa cũng như là chấp nửa trái trước uh, Birmingham tài xỉu hiệp 1 là một hòa cùng với đó là nửa một cả chặn ở nửa một ở hiệp 1 đấy có rất là nhiều mã kèo anh em kết mã hầu thì vào cái mã đó ok cho anh em đấy do tiếng uh, ờ, đang không được khỏe trong người anh em nên uh, có phần uh, nhận định hơi ho và hơi nói chuyện là bập tí anh em thông cảm cho tiếng nha ok thì tiếp theo đây thì uh, <coughs> đấy thì anh em thấy đấy thì với những cái mã kèo này thì cùng với đó là những mã kèo tỷ số nữa nè uh, còn có mã kèo gốc kèo thẻ các kiểu nữa anh em nhưng mà hiện tại tiếng nhận định cho anh em trận đấu này là hơi sớm so với cái giờ diễn ra cho nên uh, sớm hơn tầm nửa ngày đến một ngày luôn đấy anh em đấy vì tiến phải nhận định sớm như vậy thì mới có đề xuất từ cái kênh youtube thì anh em mới tìm kiếm được cái video nhận định hai trận đấu này để anh em xem đó ok nhưng mà trước cái giờ bóng lăn thì à, tầm vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn nhà cái sẽ lên rất là nhiều các mã kèo cũng như kèo thẻ kèo gốc rồi mã kèo à, à, cả hai đội ghi bàn này rồi rất nhiều mã kèo khác cho anh em lựa chọn đấy hiện tại thì nhận định khá sớm nên chỉ có bấy nhiêu mã kèo để cho anh em à, tham khảo thôi ok cho anh em đó thì à, với những mã kèo này trước khi mà tiến đưa ra về cái phân tích cũng như nhận định của mình về cái cũng như là đưa ra cái à, mã kèo mà tiến lựa chọn ấy thì à, anh em hãy cùng tiến đi qua cái phân tích cũng như là nhận định về cái trận đấu này trước nhá rồi xong sẽ chúng ta sẽ lựa chọn cái mã kèo mà phù hợp nhất để đầu tư một cách mà hiệu quả ok thì quay lại cặp đấu giữa Watford với Birmingham thì nhìn vào các bảng xếp hạng anh em có thể thấy <coughs> đây Watford hiện tại đang có được 51 điểm sau 36 vòng đấu và đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng uh, championship đấy thì nhìn vào bảng xếp hạng anh em có thể thấy này uh, ờ, hiện tại top 2 bảng xếp hạng là Burnley với uh, Sheffield United thì hiện tại tiến sẽ nói sơ qua về cái bảng xếp hạng này cho anh em hiểu rõ về cái lực thân hạng cũng như là là uh, cái vị trí mà phải đá vòng sơ loại để thân hạng lên cái ngoại hạng Anh nè cũng như là cái uh, vị trí mà để được lên trực tiếp cái giải ngoại hạng Anh đấy thì riêng cái giải championship này nó sẽ tính theo cái thể loại là đội đứng nhất và nhì bảng nó chỉ lấy hai cái đội đứng nhất nhì là sẽ có cái sức trực tiếp để thăng hạng ngoại hạng Anh vào mùa sau đấy còn những cái đội mà từ top 3 4 5 6 thì bốn cái đội ở ở bốn vị trí này sẽ uh, đấu vòng sẽ sẽ thi đấu với nhau kiểu như đấu vòng tròn anh em và sẽ lựa ra cái đội uh, bóng mà mạnh nhất để uh, giành cái sức thứ ba để giữ cái vé ngoại hạng Anh còn lại đấy nói chung là giải đấu này uh, sẽ lấy 3 sức trong đó có hai suất chính thức dành cho top 1, top 2 và cái sức thứ ba là dành cho bốn cái đội ở top 3 4 5 6 tranh sức với nhau là lấy ba cái vé đó để thăng hạng ngoại Anh đấy thì à, hiện tại nhìn Watford này với 51 điểm sau 36 vòng đấu thì à, thì hiện tại Watford đang kém cái đội nhất nhì bảng là đến mà nghiêng kém cái đội xếp Sheffield ở nhì bảng thôi là kém cái đội mà giành cái sức à, thăng hạng trực tiếp này đến 16 điểm đấy cái số điểm này khá là cao và tiến chắc chắn là là, là Watford nó sẽ không theo kịp về cái vị trí trên đây đó nhưng riêng về cái vị trí ở top 6 thì cái thằng uh, ờ, Millwall này chỉ mới có 57 điểm mà thôi và mọi cơ hội vẫn còn nguyên với Watford nếu như mà đội bóng này làm tốt ở những trận trận đấu sắp tới đấy ít nhất là phải lọt vào cái top 6 của giải đấu này để tranh vé dự uh, ngoại hạng Anh để tranh vé thân hạng ngoại hạng Anh vào mùa sau nếu như không muốn tiếp tục phải chơi giải hạng nhất đấy à, và ngoài ra thì uh, Sunderland này hay là Coventry này rồi West Brom này Northwich này thì uh, cái đội bóng này vẫn còn nguyên cơ hội như là cái thằng Watford nha anh em đó bên cạnh đó thì còn có Bitton nè Spurton nè đấy rất là nhiều đội bóng vẫn còn cơ hội luôn quan trọng là là ở những vòng vòng đấu sắp tới những đội bóng này à, thể hiện ra sao mà thôi đấy cơ hội vẫn chia đều cho các đội ok cho anh em còn về à, đội khách Birmingham thì Birmingham hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 18 bảng xếp hạng uh, Championship với uh, à, 42 điểm sau 36 vòng đấu đấy thì hiện tại thằng thằng thằng uh, Birmingham này đang kém cái vị trí top 6 đến 15 ờ, điểm cách biệt, một con số khá là cao nên chắc chắn là sẽ rất khó cho Birmingham giành cái sức thăng hạng vào mùa sau. Nhưng hiện tại uh, uh, cái vị trí của thằng Birmingham này cũng khá là an toàn, có thể là là uh, uh, giữ nguyên cái cái uh, cái vé để để tiếp tục giữ cái giải Championship vào mùa sau vì hiện tại cái thằng Birmingham này đây anh em có thể thấy đó thằng Birmingham à, hiện tại đã bỏ xa cái nhóm cầm đèn đỏ là gần nhất là cái thằng Blackpool với vị trí thứ 22 là 10 điểm cách biệt đấy một cái con ờ, số cũng khá là an toàn nha anh em khi mà hiện tại uh, cái giải championship này là tổng cộng có 46 vòng đấu và hiện tại các đội bóng đã trải qua 36 vòng rồi chỉ còn ở phía trước là 10 vòng đấu thôi nên uh, chắc chắn là một cái sức mà để giữ cái vé trụ hạng của thằng Birmingham này vẫn uh, rất là sáng nha anh em đấy tuy là là rất khó để theo kịp cái vị trí top 6 tại giải đấu này nhưng riêng cái vị trí trụ hạng ở cái giải đấu mùa này thì chắc chắn Birmingham uh, uh, vẫn có thể giữ nguyên cái uh, cái phong độ cũng như là như là cái số điểm này hiện tại ấy thì uh, sẽ rất là an toàn về cái khoảng cách mà phải gớt hạn chê vào giải hạng hai nước Anh vào mùa sau đấy thì nói chung cái mục tiêu của thằng Birmingham hiện tại gần như là không còn nữa anh em đó hiện tại đã bỏ xa cái đội xếp thứ uh, uh, nhóm cầm đèn đỏ ở vị trí 22 đến 10 điểm rồi cái vị trí khá là an toàn còn riêng đến cái vị trí mà đục cuộc đua mà giành vô top 6 cũng rất là khó vì đang kém tới 15 điểm đấy chỉ riêng thằng Watford thì cái cơ hội để cạnh tranh cái vị trí top 6 thì vẫn rất là sáng đấy anh em nên nhớ rõ việc này đó <coughs> nên bước vào cái trận đấu này một đội về đen rất là là cần điểm trước cái đội còn lại còn riêng thằng Birmingham thì gần như là là nó không có cái mục tiêu quan trọng mở những vòng đấu tiếp theo nữa đấy thì à, Tiến sẽ cho anh em xem về cái phong độ của hai đội bóng này ở thời điểm hiện tại nha đây thì Watford đang trải qua cái uh, uh, mùa giải Championship này với cái phong độ uh, vừa phải không đến nổi tệ nha anh em sau 10 vòng đấu gần nhất thì cái thằng Watford này có được ba hai chiến thắng hai chiến thắng cùng với đó là 5 trận hòa và phải nhận 3 thất bại đấy hòa khá là nhiều luôn đó thì Watford có được chiến thắng 2-0 trước Blackpool nè cũng như là chiến thắng 3-2 trước West Brom này đấy cùng với đó là các trận hòa uh, với tỷ số một đều trước uh, uh, Rotherham này rồi uh, uh, Blackburn này rồi Burnley này đấy rồi trận hòa hai đều trước uh, Reading này đó và gần đây nhất gần đây nhất là Watford phải nhận một cái thất bại trước uh, WBG thì cái thằng uh, uh, WBG này hiện tại là đang xếp sau cái vị trí của thằng Birmingham nữa anh em đấy tiến sẽ cho, cho anh em xem về cái trận đấu này đây cái trận gần nhất là cái trận Watford thua WBG cũng với cái mã kèo chấp là à, uh, Watford chấp nửa trái trước wbg nhưng mà trận này là thi đấu trên sân nhà của wbg nên à, à, gần như là rất khó khăn dành cho Watford và phải nhận thất bại trận đấu này đấy nhìn vào trận đấu anh em có thể thấy Watford tuy kiểm soát bóng hoàn toàn với 60% so với 40% của thằng wbg này nhưng uh, cái tỷ lệ mà tung ra được chỉ có 6 cú pha dứt điểm mà thôi còn wbg tung ra được tới 11 pha dứt điểm đấy và còn về các quả phạt góc thì cũng về mức xỉu của trận đấu này nha anh em là 5 cho Watford và hai cho WBG đấy thì xét về tất cả với cái mức kèo chấp nửa trái cũng khá là nguy hiểm cho Watford à, cũng như là ở trận đấu này <coughs> đây cũng như là trận đấu này thằng WBG anh em cũng đã thấy là đang bằng điểm với Birmingham tuy là không còn mục tiêu gì nữa nhưng mà à, à, những cái đội bóng mà không còn mục tiêu gì hết thường thi đấu rất là tốt trong cái à, khoảng thời gian gần đây đối với cái giải đấu là Championship anh em đấy Đấy và à, Watford bước vào trận đối đầu với Birmingham. Riêng trận đấu này thì Watford sẽ được thi đấu trên sân nhà nhưng mà cái thành tích trên sân nhà của thằng Watford này cũng à, à khá là tốt không đến nỗi tệ nha anh em khi mà bắt bại 5 trận gần nhất với hai chiến thắng và ba trận hòa. Đấy, còn về đội khách à, Birmingham thì à, cái phong độ sân khách của cái thằng này à, thi đấu không được ổn cho lắm khi mà phải nhận hai thất bại, hai trận hòa và chỉ có một trận thắng trước Swansea mà thôi. Đó, thì riêng ở những ờ, cái thành tích sân nhà của Watford cũng như là sân khách của Birmingham uh, ờ, cùng với cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra ở cái cuộc đối đầu này thì tiến uh, uh, thiên về cái chiến thắng dành cho cái thằng Watford nhiều hơn đấy vì hiện tại Watford đang rất là cần điểm ở, ở cái vị trí này nếu như mà muốn dành cái vé tham dự vào cái giải thân hạng ngoại hạng Anh mùa sau đấy và rất có thể là ở trận đấu này Watford sẽ giành chiến thắng trước Birmingham với cách biệt từ 1 đến 2 bàn mà thôi sẽ thắng không đậm lên nè bởi vì Watford này hàng công hiện tại của thằng Watford cũng thi đấu ờ, không được tốt cho lắm đó thì anh em thấy nè tuy là có ghi bàn đều mỗi trận nhưng mà ngược lại ờ, chỉ ghi tối thiểu từ 1 đến 2 bàn thôi đấy mà ở giải Championship thì Watford gần như là trên cơ rất là nhiều đội bóng vì thằng Watford này cũng từng ờ, thăng hạng ngoại hạng Anh ở mùa trước rồi đấy và chỉ mới gớt hạng mùa giải này thôi nhưng mà cái hàng thủ của thằng này thì thi đấu thời gian gần đây khá là tệ nha anh em khi mà liên tục thủng lưới đó thủng lưới uh, liên tiếp đến 8 trên 10 trận gần nhất này anh em thấy đấy kiểu như là không hay mà thủ phá đấy anh em đó còn về cái đội khách uh, uh, Birmingham sân khách thì uh, Tiến đã nói qua về cái phong độ của đội bóng này rồi nhưng mà tính trên toàn mặt trận thì uh, thì uh, thằng Birmingham này uh, thi đấu uh, tốt hơn so với thằng Watford với uh, chiến thắng, hai hòa và năm thất bại này. Đấy. Và hai trận gần nhất thì Birmingham cũng đã có được một trận hòa trên sân khách trước Wigan này và mới đây nhất là uh, Birmingham cũng có một chiến thắng 2-0 với cái thằng uh, trước cái thằng uh, Ro uh, Rotherham này đấy thì với cái phong độ của hai đội cũng như là cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra tuy là tiếng uh, gắt kết cái thằng Watford này nhưng với uh, những gì mà Watford thể hiện thì thì uh, cũng uh, hơi nguy hiểm uh, nếu như mà anh em đầu tư vào cái mã kèo này nhá đấy nhưng mà khi mà xét về lịch sử đối đầu thì anh em cũng có thể thấy Watford cũng đã có đến 3 chiến thắng một hòa ở 4 trận mà đụng độ nhau gần nhất giữa hai đội đấy và những chiến thắng của Watford thường cách biệt uh, uh, không quá là nhiều anh em đây như ở lượt trận uh, ờ, 4 trận gần nhất thì trước đó là Watford thắng 1-0 rồi là 1-0 này và thắng đậm nhất là trận thắng 3-0 vào cuối năm 21 này bò đầu năm 21 chứ xin lỗi anh em nha đấy và ở trận lượt đi trong World Championship mùa này thì hai đội đã bắt phân thắng bại với tỷ số hòa một điều. đấy <coughs> tí cho anh em xem về giờ trận này đây ở trận đấu này thì Watford chỉ chấp cái thằng Birmingham này trên sân nhà của Birmingham với cái mức chấp là 0.25 mà thôi đó và trận đấu này đã hòa với kết thúc là với tỷ số là một điều cả trận và Watford gần như là ép sân hoàn toàn ở trận đấu này nha anh em đây 71% so với 29% phần trăm của đội chủ nhà Birmingham và tung ra được đến 15 cú sút gấp đôi cái pha dứt điểm của thằng Birmingham đấy và xét về tất cả thì Tiến vẫn ờ, tuy là cái cái cái mã kèo ờ, nằm thằng Watford này hơi nguy hiểm nhưng mà tiến vẫn ờ, tin rằng Watford sẽ làm tốt trước Birmingham cùng với đó là giành được 3 điểm để tiếp tục cái uh, uh, cái cuộc đua cạnh tranh cái vé dự thăng hạng ngoại Anh mùa sau đấy và uh, với cái mã kèo này uh, tiến sẽ chốt cho anh em đây uh, tiến sẽ chốt cho anh em là mã kèo uh, Watford nha anh em mã kèo Watford chấp 0.5 cái chặn này đó cùng với đó là anh em dằn lại cái tỷ số cho tiến anh em dằn lại cái tỷ số uh, hòa một điều ft cho tiến ok cho anh em đấy thì tiến sẽ lên cho anh em hai cái mã kèo này nhá đây Watford chấp nửa trái cả chặn cùng với uh, cái mã kèo tỷ số uh, một điều cả chặn đấy ví dụ như anh em vào cái thằng Watford này là là hai củ đi thì anh em sẽ chia ra 10% là còn lại 200k anh em dằn lại cái tỷ số 11 này cho Tiến và cái tỷ số 11 ở trận đấu này cho anh em xem này nếu như hòa 1-1 ở, ở trận đấu này thì à, cái mức là ăn 6.4 đấy thì anh em bỏ ra 200k anh em sẽ ăn lại tầm 1 triệu 3 gần 1 triệu tư đấy để tránh cái trường hợp nếu như mà hòa một đều anh em dẫn gỡ lại được một cái phần nào đó và không để thua quá xa đối với mã kèo này đó nhưng mà cái mã kèo mà cái tỷ lệ ăn kèo của thằng Watford cũng rất là sáng nha anh em đấy vì vậy mà Tiến mới cho anh em là cái mã đầu tư của cái thằng Watford chấp nửa trái cả chặn cùng với đó là dàn tỷ số 11 Ok cho anh em nếu mà anh em thấy trùng máu với Tiến à, hợp ý thấy những cái nhận định của tiến mà mà ok đúng thì anh em cứ vào còn anh em mà thấy nhận định của tiến không có hợp lệ thấy sai thì anh em có thể vào mã kèo ngược lại đó thì tiến nhắc lại những mặt kèo này chủ yếu là để cho anh em tham khảo thôi vì tiến đang nhận định trận đấu này khá là sớm cho anh em đó nên chưa có được cái thông tin ờ, chính thức về cái đội hình ra sân của hai đội nữa đấy và đặc biệt là trước giờ bóng lăn tầm ờ, uh, ờ, 30 phút đến một tiếng thì tiến sẽ sâu lại các mã kèo và đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo nếu có gì thay đổi thì tiến sẽ lập tức thông báo cho anh em trên nhóm và lúc đó anh em uh, uh, anh em <coughs> nếu như mà mã kèo có thay đổi nhiều anh em cứ nhìn theo cái kèo mà tiến đẩy trên nhóm rồi anh em sửa kèo là anh em vào đó ok trên em vì hiện tại trận đấu khá sớm nên uh, uh, còn nhiều cái thông tin cũng chưa có nắm được đó anh em vì vì chưa có chắc chắn khi mà gần giờ bóng lăn đi để biết là hai cái đội bóng này là có cầu thủ nào bắn cầu thủ nào rồi chơi với sơ đồ nào công hay thủ rồi này nọ các kiểu thì lúc đó thì tiến mới ờ, dám chắc cái mã kèo hơn tỷ lệ thắng cao hơn đấy thì lúc tiến mới nói thẳng với anh em là những mã kèo này hiện tại chỉ là tham khảo thôi nha anh em anh em thấy hợp trùng mã anh em vào ok còn cái điều kiện mà vào nhóm của tiến thì thì ờ, nó đơn giản thôi tiến sẽ hoàn toàn miễn phí không lấy một đồng lọc lá phí nào từ anh em nữa khi mà anh em vào nhóm hết đấy hoàn toàn miễn phí luôn nhưng mà anh em phải đáp ứng được hai cái điều kiện của tiến thì anh em mới vào nhóm được thứ nhất là anh em phải có một cái số vốn ít nhất là từ một hai củ trở lên đấy thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với cái nhóm của tiến ok cho anh em đó thì với cái số vốn mà từ 1 đến hai củ ấy thì à, tiến mới có thể dễ dàng chia kèo cho anh em này cũng như là hướng dẫn anh anh em vào kèo rồi sẽ à, kêu anh em chừa lại một phần nào đó để anh em dằn lại các mã tỷ số cũng như là mã kèo thẻ kèo rung đấy để tránh cái trường hợp thua lỗ trong à, các trận đấu này đấy chơi như vậy thì mới có lãi nha anh em còn à, à, cái trường hợp thứ hai anh em chơi cùng trang với tiến vì chơi cùng trang thì tiến mới dễ dàng soi kèo trên trang này cũng như là biết gõ các tỷ lệ kèo lúc đó tiến sẽ chụp hình cái mã kèo lại và anh em chỉ việc lên trang và theo thôi chứ anh em không nên chơi báo ngoài qua thầu qua cò làm gì hết đó anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cỏ vừa mắc like mắc cỏ mắc phí này mà mà còn gặp nhiều cái vấn đề ờ, phức tạp khác nữa còn ờ, liên quan tới pháp luật nữa anh em đó nói chung là rất là phiền luôn thà anh em tự chơi trên trang không có dính líu tay cũng không phiền tới ai hết à, ăn thua cũng tự mình biết thôi đấy thì nếu anh em mà thấy uh, <clears throat> hay thấy uh, tiến nhận định đúng cái trận đấu này thì cứ vào mã kèo này nó còn nếu như mà muốn chắc ăn hơn thì cứ liên hệ cho tiến qua cái số zalo uh, hoặc là cái telegram tiến có để ở phía dưới góc màn hình trong cái video này này đấy thì anh em cứ liên hệ đi đáp ứng được hai cái yêu cầu đó thì tiến sẽ đưa anh em vào nhóm và cùng đồng hành cũng như là là uh, đối với những anh em mà thua tha mà mà xa bờ ở dạo gần đây ấy nếu như mà muốn đồng hành cái đường dài ở uh, ở phía trước với Tiến thì anh em cứ liên hệ ngay cho Tiến vì cái nhóm này hoàn toàn miễn phí mà anh em vào cũng có thể à, thích mã kèo nào thì vào mã kèo đó nếu như mà thấy những mã kèo mà Tiến đưa ra trên nhóm mà thấy không chuẩn thì anh em cũng có thể không vào chỉ là dừng ở mức năm gạo thôi đó đâu có mắc mát gì đâu đúng không anh em đấy <coughs> thì Tiến cũng à, nói nhiều về cái vấn đề mà vào nhóm không thu lọc phí rồi đó thì anh em kết thì anh em liên hệ vào thôi thì ok cái video này cũng dài rồi Tiến cũng à, xin kết thúc cái video này tại đây nha anh em nếu mà à, anh em mà yêu quý tiếng á, thì hãy thể hiện mà cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng soi kèo cũng như là à, đăng ký theo dõi thêm cái kênh tiếng bóng đá để cho tiếng có thêm nhiều cái động lực để làm thêm những cái video phân tích các trận đấu sắp tới cho anh em à, à tham khảo cũng như biết về nhiều cái thông tin hơn ok thì à, tiếng cũng sẽ kết thúc cái video tại đây à, chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư